Xin chào các bạn Vậy là mùa tuyển sinh nữa đến Và các bạn tân sinh viên cũng đang chuẩn bị để nhập học Và trong thời gian này thì mình cũng nhận được rất nhiều câu hỏi của bậc phụ huynh Cũng như các bạn sinh viên về việc chọn mua laptop gì để có nhu cầu học tập của mình Và trong video ngày hôm nay Mình sẽ hướng dẫn và tư vấn các bạn một mẫu laptop đáp ứng tốt các công việc văn phòng, kế toán hay nhu cầu học tập của bạn sinh viên với tầm giá vào khoảng dưới 10 triệu đồng Và sau đây chúng ta cùng nhau bắt đầu video ngày hôm nay nhé Và chiếc máy mình đang có đây ngày hôm nay đó chính chiếc HP Pavilion Notebook 14 inch với thiết kế tổng thể có màu vàng gold rất bắt mắt và sang trọng. Mặt trên được làm từ vỏ nhôm và ở giữa có một logo HP quen thuộc. Các góc cạnh đều được thiết kế bo tròn, mềm mại và mỏng dần phía trước. Trọng lượng của máy vào khoảng 1,5 kg. Theo mình cảm nhận thì chiếc máy này sinh ra hướng đối tượng người dùng là nữ giới với thiết kế đẹp, mềm mại, màu sắc sang trọng và cũng rất tiện mang đi học hàng ngày. Ba lê của máy được thiết kế khác biệt, nó làm từ nhựa nhưng được sơn lớp mạ inox sáng bóng, tạo nên cảm giác cao cấp cũng như chắc chắn cho chiếc máy này. Chiếc HP Palom Notebook 14 inch này cũng được trang bị rất đầy đủ ở cổng kết nối. Bình thường các bạn sinh viên thì rất hay phải trình chiếu, thuyết trình nên phải dùng đến cổng kết nối HDMI và mạng ở phòng trọ thì lại thường hay chập chờn nên chúng ta phải sử dụng mạng dây để ổn định thì chiếc máy này nó có đầy đủ ở cổng kết nối đó. Cụ thể thì cạnh trái ta có hai cổng USB chuẩn A 3.0, một jack tai nghe 3.5 và một khe đọc thể nhớ SD. Phía bên phải thì tam cổng mạng LAN RJ45, một kết nối HDMI và một USB chuẩn A 3.0. Màn hình của chiếc máy này có kích thước là 14 inch và độ phân giải là HD. Màu sắc hiển thị tốt, không bị nhợt nhạt và độ sáng màn hình cũng ở mức độ chấp nhận được. Và viền màn hình thì cũng cân đối, phía cạnh trên một webcam HD giúp bạn đoàn thoại video với bạn bè. Và sau đây mình sẽ mở một đoạn video để các bạn cùng trải nghiệm màu sắc chiếc máy này nhé. Bàn phím của máy được bố trí các phím rộng rãi, thao tác rất dễ dàng. Trải nghiệm của con bản của mình cảm thấy rất tốt, độ chính xác cao, không bị mỏi tay. Túp ban làm rộng rãi giúp thao tác dễ dàng hơn, thao tác đa điểm đều rất mượt và phản hồi tốt. Về chất lượng loa của chiếc máy này cũng chất lượng rất là tốt. Các âm bass, chest phát ra rất rõ, độ trong trẻo cao. Tuy nhiên là âm lượng đạt mức độ vừa phải để bảo vệ loa được tốt và bền hơn. Và sau đây mình sẽ mở đoạn nhạc để các bạn cùng trải nghiệm nhé. Chiếc máy này sử dụng con chip Intel Core i5 7200U 2.5 GHz có thể up lên đến 3.1 GHz, RAM DDR4 4GB và các bạn cũng thể nâng cấp lên RAM 8GB. Ổ cứng là ổ cứng HDD 500GB cũng khả năng nâng cấp được lên ổ SSD. Các Vega Intel HD Graphics 620 giúp bạn có thể xử lý các tác vụ đồ họa cơ bản như là Photoshop. Về các vụ văn phòng thì các bạn không phải lo lắng, chiếc máy này hoàn toàn đúng một cách trơn tru mượt mà. Rồi quay lại với cấu hình là i5 RAM 4GB ở cứng HDD 500GB thì chiếc máy này hoàn toàn đáp ứng tốt các nhu cầu của bạn học sinh sinh viên học tin học văn phòng kế toán hay là tài chính và mức giá của nó ở thời điểm hiện tại là khoảng 85 triệu đồng và các bạn thể nâng cấp lên RAM 8GB và thay vào một chiếc ổ SSD 128GB nữa thì nó là vào khoảng 10 triệu đồng và trên đây chính là câu trả lời của mình dành các bạn sinh viên đang nhu cầu tìm mua chiếc laptop có mức giá dưới 1 triệu đồng video của mình hôm nay xin phép được tạm dừng ở đây các bạn có kiến góp gì xin vui lòng để lại phía dưới comment nhé và đừng quên nhấn like và subscribe đến kênh của mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo